Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo từ hôm nay ngày 4 tháng 5 chính thức tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 3% so với giá hiện hành. Cụ thể, giá điện bán lẻ bình quân mới là trên 1.920 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá bán lẻ điện bình quân cũ đã được duy trì 4 năm nay là trên 1.864 đồng 1 kWh. Mức tăng này được căn cứ vào chỉ đạo trước đó của Bộ Công Thương – sau khi có giá bán lẻ điện bình quân mới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tính toán giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng.